đó con này là một ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 nhưng mà vẫn có thể lên được hai ốc lam các bác nhá nếu mà các bác nào mà muốn có nhu cầu lên hai ốc lam thì liên hệ cho cửa hàng chúng em cửa hàng chúng em sẽ lên hai ốc lam cho quý khách hàng hoàn toàn miễn phí luôn ạ à. đó còn nguyên zin của nó là đang là một ốc lam lam của nó là xích uh, trung 325 quý khách hàng nha xích trung 325 lam nguyên zin theo máy là lam bánh xe chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móc méo gì cả nó làm con này mặt cắt của nó là được 45 phân còn tổng thể cây máy là quá đẹp luôn ạ à. mặt tiền quá vip này có tích hợp hàm rồng sẵn cho quý khách hàng luôn máy cưa thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá thằng xích sử dụng đầy đủ nguyên nhá Đấy, tất cả thông số kỹ thuật của nó đây 42cc cân nặng đầu máy không là 4,5 kg đó và cửa hàng chúng em hôm nay là công khai luôn giá bán luôn các bác nhá Hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5 triệu 500 ngàn Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ màu buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh Máy móc thì tình trạng siêu tầm cực kỳ đẹp rồi Ngoại trừ phần lam xích thì nó hơi chóc sơn một tí xíu thôi Còn tổng thể cây máy thì quá đẹp luôn các bác nhá Đó, nguyên zin lam xích là nguyên zin theo máy của nó đấy ạ Đây, cửa hàng chúng em xin phép tháo phần uh, áo này đây cho các bác xem qua đây phần áo gió lọc gió boe lọc gió của nó nhá cực kỳ đẹp luôn chưa hề có biểu hiện rách gì luôn nha các bác nhá nguyên zin từ ATZ máy cam kết cho các bác là nguyên zin chính hãng 100% hàng chưa bung chạm máy móc gì cả đảm bảo cho các bác về sử dụng ngon lành từ ATZ luôn các bác nhá đấy máy bít tông sọc ngang luôn cửa hàng chúng em đã kiểm tra cũng như là à, test nổ kiểm tra nòng bạc hết tất cả từ A tới Z rồi nên là các bác hoàn toàn yên tâm rồi cả chúng em xin phép giật tét nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhé máy nổ cực kỳ êm đúng không ạ Dạ vâng, giá 5 triệu 500 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship các bác nhé Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng Đó, số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã có sử dụng Zalo luôn các bác nhé Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau